biển nha bà con có miếng nha quân đội nha quân đội đang chuyển huynh nha có cả cứu thương nha tại ngã ba à, câu lạc bộ lan anh ngã ba cái này là sư vạn hạnh phải không không đâu câu lạc bộ lan anh à câu lạc bộ lan anh đây danh chạy quân đội câu lạc bộ lan anh đây là bộ tư lệnh thành đang ờ, xuất quân nha các bạn có biển nha có biển lớn nha nhiều xe tăng tôi nghĩ ờ, sẽ có xe tăng ờ, sắp đến đây ôi quá trời luôn bà ơi